Khi Mây Hồ nói với mẹ về đời trước của mình, mẹ bé đã rất sừng sốt. Bà đã chủ động ghi lại được nội dung những câu nói của bé Mây Hồ. Những bản ghi âm này đã được gửi tới bác sĩ Kazuhiko Nakahara, giám đốc khoa sản phụ của bệnh viện NTT ở thành phố Kumamoto, Nhật Bản. Bác sĩ Nakahara Sầu đã giao lại nó cho giáo sư Toshio Fujimura, người nghiên cứu về luân hồi đầu thai ở trường đại học tổng hợp Fukushima, Nhật Bản. Những cuộc đối thoại giữa Mây Hồ và mẹ về hành trình đầu thai chuyển sinh của mình khiến mỗi chúng ta sau khi nghe xong phải suy ngẫm. Phải chăng luân hồi là thật? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sau đây là cuộc đối thoại giữa Mây Hồ và mẹ. Ngày 7 tháng 10, lúc Mây Hồ được 3 tuổi 9 tháng. Mây Hồ, mẹ, mẹ có cảm thấy vui khi có con không? Mẹ, tất nhiên rồi. Mẹ cảm ơn con vì con đã trở thành con của mẹ. Mây hô, con cũng cảm ơn mẹ. Mẹ có biết rằng con là con gái trước khi con sinh ra không? Mẹ, có. Khi mẹ nói chuyện với con khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã cảm thấy rằng con là con gái. Mây hô, đúng rồi con đã nói chuyện với mẹ rất nhiều trước khi con sinh ra. Trước khi con đến với mẹ, con đã sống ở nơi mà các vị thần ở và con đến đây để gặp mẹ. Ngày 26 tháng 10, lúc Mây Hô được 3 tuổi 10 tháng. Mây Hô Mây Hô sẽ bảo vệ mẹ vì con đến đây chỉ để gặp mẹ. Ngày 3 tháng 11 Mẹ Mây Hô, con nói cho mẹ biết con đã làm gì khi con sống với các vị thần trước khi con sinh ra ở đây mây hô. Con đã được đi chơi rất nhiều với các bạn của con. Một hôm, một vị thần gọi con đến và nói, con hãy đi đầu thai để gặp mẹ của con đi. Những vị thần trong kiếp trước của mây hô trước khi bé đầu thai chuyển sinh. Ngày 8 tháng 11 Mẹ, mây hô, con hãy nói cho mẹ biết thêm một chút con đã làm những gì khi con ở với các vị thần. Mây hô, vâng, vị thần ấy có dâu quai nón. Ông có tướng mạo rất thanh tao và tính tình cũng dễ mến. Đôi khi, vị thần này cũng chơi cùng với chúng con và nói chuyện với chúng con. Có nhiều trẻ con ở đó lắm. Chúng con chơi với nhau rất thân thiện và vui vẻ. Sau đó, tất cả chúng con được gọi lên tầng 2. Chúng con đi trên cầu thang bằng ánh sáng. Khi lên đó chúng con nhìn thấy một vị thần này ngồi ở giữa. Trên tầng 2 không có mái nhà như của chúng ta ở đây. Ở đó lúc ấy con đã nhìn thấy bầu trời rất đẹp. Sau đó vị thần nói với con bằng một giọng nhẹ nhàng, ấm áp và rất là ân cần. Con hãy mau chóng xuống gặp mẹ con đi. Sau đó tự nhiên con cảm thấy mình biến thành một quả cầu bằng ánh sáng và con không thể nhớ được rõ ràng điều gì xảy ra sau đó. Cuối cùng con nhận thấy con đã ở trong bụng mẹ. Mây hô là ai? Mẹ! Mây hô, mẹ muốn hỏi con một điều. Khi con ở với các vị thần con là ai? mây hô. Mây hô là mây hô. Nhưng con cao lớn hơn con bây giờ. Mẹ, con cảm giác thế nào khi con vào trong bụng mẹ bằng một quả cầu ánh sáng? Mây hô, con rất vui. Con cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu khi con nhẹ nhàng hạ xuống. Con đạp nhẹ nhàng rồi con đi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, con đã nói chuyện với mẹ rất nhiều. Mẹ, con cảm thấy thế nào khi con ra khỏi bụng mẹ? mây hô. Con thấy một màn tối, con cảm thấy sợ và bị đau đầu. Sau đó, cứ như là bị trượt xuống. Con có cảm giác đầu của con chạm phải một cái gì đó. Sau đó con thấy bên ngoài trở nên sáng hơn. Tiếp theo có một cái gì đó được cho vào miệng của con và con đã khóc rất to. Con thấy mẹ đang cười và con thấy cả khuôn mặt của bác sĩ nữa. Bác sĩ ấy đã cắt dây cuống rốn của con bằng một cái kéo. Con định hét lên, vì con nghĩ con sẽ bị đau. Nhưng nó đã không đau như con tưởng. Mẹ, mẹ có thấy tuyệt vời khi thấy mây hô không? Mẹ, có, thật sự rất tuyệt vời. Mẹ thấy hạnh phúc nhiều lắm. Mây hô, con cũng vậy. Lý do con đến đây là để bảo vệ mẹ. Những phân tích và khẳng định của các nhà nghiên cứu về việc đầu thai chuyển sinh của con người Phó giáo sư Toshiro Fujimura đã nghiên cứu rất kỹ và khẳng định rằng những ghi chép đối thoại giữa hai mẹ con là chân thực. Meiho là một đứa trẻ chỉ mới bắt đầu tập nói nhưng đã dùng những từ ngữ và cách biểu cảm vượt quá tuổi của mình. Những gì Meiho đã nói là bé lấy hình ảnh những thứ ở cuộc sống này để mô tả cho mẹ của bé ở kiếp trước của mình. Như lên trên tầng 2 và không có mái. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu là đi lên một không gian cao lớn hơn còn về câu biến thành một quả cầu bằng ánh sáng. Có thể đây là phản ánh trạng thái trước khi bé đầu thai. Những luận chứng của Phật giáo và giới tu luyện về việc đầu thai chuyển sinh của con người là có thật. Câu chuyện về mây hô là một trong rất nhiều các câu chuyện về đầu thai chuyển sinh. Tương tự như vậy, những câu chuyện khác cũng đều được ghi lại từ những trường hợp cụ thể và đã được các nhà nghiên cứu xác định việc đầu thai là có thật. Lục đạo luân hồi con người sau khi chết sẽ tiếp tục chuyển sinh vào những đời tiếp theo tùy theo duyên nghiệp của mình. Trong Phật giáo có giảng về vòng luân hồi sinh tử. Có nghĩa là sau khi chết, con người ta sẽ được chuyển sinh vào sáu cõi, hay còn gọi là lục đạo luân hồi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh và cõi địa ngục. Nhân quả Theo thuyết nhân quả thì khi con người gieo nhân tốt thì gặp quả tốt, làm những điều xấu ác thì phải gặp ác báo khi con người làm điều thiện thì khi chết sẽ chuyển sinh vào cõi lành, như cõi trời, cõi người. Còn ngược lại thì phải chuyển sinh vào các cõi xấu, như cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh và cõi địa ngục. Linh hồn tồn tại dưới dạng khác. Giới tu luyện có giảng về nguyên thần là bất diệt, nguyên thần ở đây mà dân gian vẫn gọi là linh hồn. Phật giáo gọi là thần thức. Nguyên thần bất diệt là khi con người chết đi thì chỉ cái thân xác bị phân hủy, còn nguyên thần sẽ vẫn còn tồn tại và vẫn còn nguyên nhận thức đối với xung quanh. Nó còn có nhận thức thâm sâu hơn so với khi còn ở trên thân xác của con người. Bởi khi thoát ra khỏi thân xác thì nó ở dạng vi lạc vi tế hơn. Nó cực kỳ nhẹ nhàng và phiêu đãng. Do vậy nó có thể đi qua các dạng vật chất mà thân xác của con người chúng ta không thể đi qua. Những dữ liệu đã là bằng chứng khẳng định việc đầu thai chuyển sinh của con người là tồn tại. Chính vì vậy, quay lại trường hợp của bé Mây Hồ. Khi bé kể chuyện với mẹ về việc bé ở với các vị thần thì đó là nguyên thần của bé ở kiếp trước. Theo những thông tin mà Mây Hồ kể lại thì đây có thể xác định là Mây Hồ đang ở quái trời. Bởi vì có các vị thần và khung cảnh bé kể lại thì cũng chỉ có ở quái trời, quái thần tiên mới có. Vậy tại sao lại từ quái trời lại chuyển sinh xuống quái người? Điều này trong Phật giáo và giới tu luyện giảng rằng cõi trời vẫn là trong tam giới vẫn phải nhập lục đạo luân hồi khi nào hết duyên trên cái trời. Chỉ có những người tu luyện lên cao tầng đã ra khỏi tam giới thì sẽ không còn chuyển sinh trong lục đạo luân hồi nữa. Linh hồn là tồn tại sau khi con người chết đi. Nội dung bé Mây Hồ nói với mẹ về việc bé đầu thai, việc vào bụng mẹ cũng như ra khỏi bụng mẹ. Đó đều là nhận thức của nguyên thần của bé. Bởi vì cái thân xác đó, kể từ khi thành hình và phát triển đầy đủ, đến khi được sinh ra thì sao đã có đủ nhận thức để nhận biết được những điều kể trên. Như vậy đó chẳng phải đã là bằng chứng cho việc linh hồn vẫn tồn tại sau khi thân xác của chúng ta chết đi. Đúng như giới tu luyện đã giảng là nguyên thần bất diệt và tiếp tục đầu thai chuyển sinh đến các đời tiếp theo. Duyên nợ từ nhiều kiếp Còn một câu mà bé luôn nói với mẹ rằng con đến đây là để bảo vệ mẹ. Đó là nhân duyên giữa hai mẹ con từ những kiếp trước bên Phật giáo giảng rằng con cái đến với bố mẹ là có bốn nhân duyên, đó là báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ. Như trường hợp bé mây hô thì có lẽ đó là báo ân. Việc đầu thai chuyển sinh của con người là có thật, nhưng có lẽ vẫn còn có người chưa ý thức hết được việc này. Có lẽ như trong nhà Phật có rằng con người đang trong cõi mê. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Luân hồi có thật hay không? Ba nghiên cứu chân thực khiến bạn phải suy ngẫm. Bạn chỉ sống có một đời hay còn nhiều đời nhiều kiếp? Bạn có bao giờ đột nhiên cảm thấy thân quen khi đi đến một nơi nào đó hay không? Dưới đây là ba trường hợp thú vị về luân hồi mà các chuyên gia đã trải nghiệm qua. 1. Những cuộn băng của nhà thôi miên Agno Bloxum Agno Bloxum là một nhà thôi miên xứ Wales từ những năm 1970. Trong 20 năm, ông đã thôi miên vài trăm người và ghi lại lời kể của họ về những kiếp sống trước. Liệu có cách giải thích nào khác cho những cuộc băng này ngoài luân hồi? Arnold Bloxham là một chuyên gia trong lĩnh vực gọi là thôi miên hồi quy về những kiếp sống trước. Ông có thể thôi miên và đưa một người về thời điểm họ sinh ra, hoặc thậm chí xa hơn. Khi đó, ông là chủ tịch của Hội trị liệu Thôi miên Anh Quốc và dùng thôi miên để chữa các chứng bệnh vật lý, ví dụ như là hút thuốc. Những điều xảy ra trong các thí nghiệm thôi miên hồi quy thách thức logic bình thường của con người. Các bệnh nhân có thể kể lại từng chi tiết nhỏ về cuộc sống của những nhân vật đã tồn tại từ hàng trăm năm trước đây. Quả thật là khó tin, nhưng blog Sừng đã ghi lại hơn 400 lời kể của những người được thôi miên nói về những kiếp sống trước. Ngoài ra, nhiều bản điều tra đối chiếu với các cuộn băng trên đã được thực hiện và xác nhận là chính xác. Theo Bloxum, đây là bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ cho tín ngưỡng xa xưa về luân hồi. Câu chuyện chân thực của Jane Evan xóa tan nghi ngờ về luân hồi có thật hay không. Một trong những trường hợp nổi bật là Jane Evan. Các buổi thôi miên hồi quy của Jane bắt đầu năm 1971 khi bà thấy một tấm poster ghi rằng Arnold Bloxum nói bệnh thấp khớp là do tâm lý. Khi đó, Jane, một bà nội trợ 32 tuổi ở xứ Wales bị viêm khớp dạng thấp. Bà thấy thật khó tin vào những điều đó nên quyết định liên lạc với người chịu trách nhiệm cho tờ poster này. Và sau khi được thôi miên thì bà đã hồi tưởng lại 6 kiếp sống trước đây của mình. Vợ của một thầy giáo thời La Mã, một người Do Thái bị thảm sát vào thế kỷ 12 ở York, người hầu của một thương gia quyền thế thời Trung Cổ ở Pháp, phù dâu của Catherine xứ Aragon, nữ hoàng Anh thế kỷ 15-16, người hầu nghèo ở London thời nữ hoàng An, một bà sơ thế kỷ 19 ở Mỹ. Câu chuyện của Jane Evan và một vài trường hợp khác đã được nhà sản xuất truyền hình của BBC Jeffrey Iverson ghi thành sách mang tên Morlitz Tan One, tạm dịch, nhiều hơn một kiếp sống, và năm 1975. Ông thậm chí còn quay camera và ghi âm lại cảnh block giường thôi miên Zen để đối chiếu xác minh. Iverson đã nghiên cứu các chi tiết mà Zen kể ra, rồi xác minh rằng đây đều là các nhân vật có thật. Ông cũng sản xuất một bộ phim tài liệu mang tên những cuộn băng của block giường dựa trên những tư liệu kể trên. 2. Những người phái cá tha của bác sĩ Arthur Gilham những người hoài nghi đã cho rằng hiện tượng này là tiềm ký ức Cryptomnesia, tức ai đó nhớ lại những điều họ đã từng biết. Nếu một ký ức xa xưa như vậy có thể được tìm thấy trong tâm trí của con người, vậy thì nó có thể lý giải một cách logic về hiện tượng được cho là luân hồi của Jane Evans. Tuy nhiên, theo bác sĩ Arthur Gisham, một chuyên gia khác về luân hồi của Anh Quốc, kiểu giải thích này không phù hợp với những câu chuyện mà ông đã nghe hoặc chứng kiến Ông đã nói về những trải nghiệm này trong quyển sách We Are One Another, tạm dịch. Chúng ta là một người nào khác. The Cá Tha và Vekanasun, tạm dịch. Những người phái Cá Tha và Luân Hồi. Và tiểu sử của ông A Food in Both Worlds, tạm dịch. Một chân trong hai thế giới. Gizham từng là một nhà tâm thần học sức khỏe có tiếng ở Anh Quốc. Ông đứng đầu một nhóm nhỏ những người tin rằng họ đã từng theo phái Cá Tha trong kiếp trước một nhóm dị giáo ở vùng Lenquich Đốc, Tây Nam nước Pháp thế kỷ 13. Trường hợp khiến bác sĩ Gizham phải đặt lại câu hỏi về luân hồi có thật hay không. Vụ việc dẫn đến lý thuyết luân hồi của bác sĩ Gizham là bắt đầu ở Bạt năm 1962 trong khu vực ngoại trú của bệnh viện, nơi ông làm việc trong vai trò nhà tâm thần học. Một ngày nọ, bệnh nhân cuối cùng của ông là một phụ nữ trẻ quyến rũ, có sắc mặt bình thường. Cô kể rằng thường gặp ác mộng từ tuổi thiếu niên, mà đến bây giờ đã tăng lên 2-3 lần một tuần. Trong giấc mơ, cô đang nằm trên sàn thì một người đàn ông tiến tới từ đằng sau. Cô không biết điều gì sắp xảy ra nhưng cực kỳ lo sợ. Mặc dù bác sĩ Gizham vẫn điềm tĩnh, nhưng ông đã phải giấu đi sự ngạc nhiên điều cô gái kể cũng chính là giấc mộng đã ám ảnh ông trong hơn 30 năm. Ông cảm thấy rất tò mò, nhưng vẫn không nói gì với bệnh nhân này. Sau đó, cô không còn gặp cơn ác mộng đó nữa. Và đối với bác sĩ, Gierham, giấc mơ đó cũng biến mất trong vòng một tuần sau khi gặp cô gái. Tuy nhiên, ông Gierham vẫn tiếp tục gặp lại bệnh nhân này. Ông chắc chắn rằng tâm lý cô bình thường nhưng cô có kiến thức kỳ lạ về lịch sử. Sau này, cô đưa cho ông danh sách tên của những người đã từng sống trong thế kỷ 13 và mô tả chuyện đã xảy ra với họ. Cô nói rằng chính bác sĩ Gizham cũng đã sống thời đó và tên là Rogier Zekroyot. Những cái tên khai mở tấm màn bí ẩn là nhà tâm thần học, bác sĩ. Gizham đã biết một vài thông tin cơ bản về thuyết luân hồi nhưng không cảm thấy hứng thú lắm. Tuy nhiên, trường hợp này làm cho ông quyết định sẽ đi sâu tìm hiểu. Ông phát hiện rằng những cái tên trong danh sách quả đúng là có tồn tại. Trong các ghi chép lịch sử ít được biết đến thời Trung Cổ, chúng được ghi bằng tiếng Pháp và chưa bao giờ được dịch sang tiếng Anh. Những người mà cô gái mô tả đều là thành viên của phái cá thao phát triển ở phía nam nước Pháp và Bắc Italy thời Trung Cổ phái này tin vào luân hồi. Qua thời gian, ông Gizham lại gặp thêm một vài người khác. Tổng cộng có 11 người, đều có ký ức tiền kiếp là sống chung với nhau trong một nhóm cá tha. Bằng chứng xác thực khiến ông phải tin luân hồi là có thật. Những người này đều không uống thuốc hay bị thôi miên. Những cái tên và sự việc quá khứ chỉ đơn giản là xuất hiện trong đầu họ. B.S. BS Gizham cho biết ông cũng thu được một trong những bằng chứng đáng chú ý nhất, đó là tập ký họa của một bé gái 7 tuổi. Vẽ về một kỷ nguyên dĩ vàng đã trôi xa. Quyển tập cũng ghi lại nhiều cái tên của người trong phái cá tha. Quá kinh ngạc, bác sĩ. Gilham nói, Tôi không hiểu làm thế nào mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể biết những cái tên này trong khi có lẽ không một chuyên gia lịch sử trung cổ nào ở Anh quốc thời nay biết được. Số lượng lớn ký ức những cái tên và thông tin liên lạc đã thuyết phục vị bác sĩ rằng ông và nhóm của mình đã từng sống chung với nhau. Không chỉ một mà tới vài đời trước đây. Ông nói, với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, tôi hiểu sự khác biệt giữa trải nghiệm nhãn thông, clairvoyant và chứng tâm thần phân liệt, hoặc chính bản thân tôi đang bị loạn tâm thần. Không có ai trong nhóm của tôi bị vấn đề thần kinh cả, và cũng không có đồng nghiệp nào thấy tôi bị loạn tâm thần. 3. Tiến sĩ Ian Steven săn du lịch khắp thế giới để nghiên cứu về luân hồi. Nếu nhắc đến những chuyên gia hàng đầu về luân hồi, không thể bỏ qua tiến sĩ Ian Stevenson, nguyên trưởng khoa tâm thần học Đại học Virginia, Mỹ. Ông đã du lịch khắp thế giới và điều tra nhiều báo cáo về luân hồi. Đồng thời thiết lập một bài kiểm tra chi tiết để loại bỏ gian dối, tiềm ý thức chỉ có 20 trong số 200 trường hợp là vượt qua được bài kiểm tra khó khăn của tiến sĩ Steven Sun, tức cho thấy có khả năng là luân hồi thực sự. Trong đó, 7 trường hợp xảy ra ở Ấn Độ, 3 ở Sri Lanka, 2 ở Brazil, 1 ở Lebanon và 7 trong một bộ lạc của người da đỏ ở Alaska. Lấy ví dụ trường hợp của một bé gái rất nhỏ sinh năm 1956 ở vùng Trung Sri Lanka với cái tên khó đọc Nanttilaka BADDVKITHANA. Không lâu sau khi bắt đầu biết nói, cô bé đã kể về một người mẹ và người cha khác ở một nơi khác. Ngoài ra cô còn có hai anh trai và nhiều người chị. Từ những chi tiết mà cô bé đưa ra, cha mẹ cô đã tìm thấy một gia đình ở thị trấn cách đó khá xa. Gia đình này đã mất một đứa con trai vào năm 1954. Khi Nantilaka được đưa đến gia đình này, cô bé nói mình chính là người con trai đã qua đời của họ và xác định chính xác 7 thành viên trong gia đình mình. Nhưng trước thời điểm đó, cả hai gia đình chưa từng gặp nhau hay thậm chí đến thị trấn của nhau. Luân hồi có thật hay không? Những người hoài nghi có thể bác bỏ giả thuyết về luân hồi, cho rằng đó chỉ là tưởng tượng. Hoặc những người không tin vào luân hồi bài xích nó như một dạng mê tín, Họ tin rằng cuộc sống là do tự mình quyết định, số phận nằm trong tay mình. Cho dù bạn có tin hay không, từ thời xa xưa, các tôn giáo phương Đông như Phật giáo, Đạo giáo đều có tín ngưỡng về luân hồi. Họ tin vào nhân quả, tin rằng cách mọi người hành xử trong đời là rất quan trọng và ai làm việc tốt hay xấu đều sẽ có ảnh hưởng tới đường đời sau này. Nhà Phật giảng về sáu nẻo luân hồi hay ông bà xưa cũng thường khuyên rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo.